trang 120 đến 123. Bây giờ các bạn cùng mở sách giáo khoa ra cho cô nhé. Các mở sách giáo khoa. Tuần 33, bài 27. Thư của ông trái đất gửi các bạn nhỏ. Đầu tiên đó là đạo theo em bức tranh dưới đây muốn nói với chúng ta điều gì à các em nhìn cho cô giáo đây chính là hình ảnh bức tranh và bức tranh trái đất và xung quanh có rất là nhiều rác thải đúng không nào đấy vậy thì các em nhìn thấy được rằng là bức tranh đây muốn nói với điều gì với chúng ta cô có gợi ý như sau. Bức tranh trên muốn nói với chúng ta trái đất đang bị ô nhiễm bởi rác thải, rác sinh hoạt, ni lông, giấy và thủy tinh. Được chưa nhỉ? Vậy đây chính là điều mà bức tranh muốn nói đấy các bạn ạ. À. Cô nhắc lại nhé. Bức tranh trên muốn nói với chúng ta trái đất đang bị ô nhiễm bởi rác thải, rác sinh hoạt, ni lông, giấy thủy tinh, giấy thủy tinh, vân vân. Bây giờ cô và các em sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Đó là phần đọc nội dung bài Thư của ông Trái Đất gửi các bạn nhỏ. Cả lớp cùng quan sát, lắng nghe. Chúng ta sẽ đọc nhiều lượt để nhiều lần để chúng ta sẽ có ngữ liệu trả lời câu hỏi ở cuối bài. Các bạn đồng ý chưa nào? Bây giờ cô sẽ đọc nội dung bài nhé. Các bạn nhỏ yêu quý, ta viết thư này cho các bạn trong lúc ta đang bị sốt rất cao. Các bạn có nghe thấy hàng ngày trên báo đài nói rằng trái đất đang nóng lên. Không, có thể các bạn sẽ không hài lòng về ta bởi ta bây giờ có rất nhiều tính xấu. Nào là ta thất thường, làm nơi này hạn hán, nơi kia lũ lụt. Nào là ta nóng tính, làm nhiệt độ tăng cao, núi lửa phun trào. Nào là ta lười chăm sóc bản thân, làm môi trường ô nhiễm. Có lẽ ta đã gây quá nhiều phiền toái cho cuộc sống của con người ta thực sự không muốn như vậy nhưng chính con người đã mang lại những rắc rối cho ta con người xả rác bừa bãi chặt cây phá rừng lãng phí nguồn nước săn bắn động vật hoang dã mỗi ngày một chút những hành động đó của con người làm ta yếu dần các bạn nhỏ thân mến của ta ơi ta biết tất cả các bạn đều mong ta sống thật lâu và vui vẻ. Bởi ai cũng muốn được sống trong một trái đất khỏe mạnh và xanh tươi. Hãy giúp ta nhé, bắt đầu từ những việc nhỏ thôi, như khóa một vòi nước, không dùng đến, hay tắt bớt một bóng đèn, vân vân. Các bạn có thể làm được, đúng không? Ông trái đất Tác giả là Phan Nguyên và từ ngữ cần chúng ta giải đáp trong bài đó chính là động vật hoang dã. Động vật hoang dã là động vật sống trong tự nhiên, chưa được thuần hóa. Bây giờ, cô sẽ đi giúp các bạn trả lời câu hỏi từ 1 đến 5 trong bài trong sách giáo khoa trang 121 nhé. Bài tập 1. Trong thư, ông trái đất kể những chuyện gì đang xảy ra với mình? à, nhìn vào đây mình có thể biết ngay này đó là trái đất nóng lên núi lửa phun trào rồi lũ lụt và hạn hán đúng không nào vậy thì chúng ta sẽ có câu trả lời như sau những chuyện xảy ra với ông trái đất là hạn hán lũ lụt nhiệt độ tăng cao núi lửa phun trào ô nhiễm môi trường đấy các em nhìn vào đoạn đầu tiên chúng ta tìm thấy ngay cô nhắc lại những chuyện xảy ra với ông trái đất là hạn hán lũ lụt nhiệt độ tăng cao núi lửa phun trào ô nhiễm môi trường tiếp tục chúng ta chuyển sang câu số 2 ông trái đất mong muốn điều gì à ta biết ngay đến à câu số 2 trước đã nhá, các em nhìn này con người đã làm gì khiến ông trái đất rơi vào tình trạng như vậy? Vậy thì quan sát vào đoạn số 2, ta biết được ngay đó là uh, cái nguyên nhân của con khiến ông trái đất rơi vào tình trạng như vậy nhé. em nhìn này, con người xả rác bừa bãi, chặt cây phá rừng, lãng phí nguồn nước, săn bắn động vật hoang dã. Vậy thì cô sẽ giúp các bạn trả lời lại câu hỏi này như sau con người đã làm những việc khiến ông trái đất rơi vào tình trạng như vậy là con người xả rác bừa bãi, chặt cây phá rừng, lãng phí nguồn nước, săn bắn động vật hoang dã, vân vân. Tiếp tục, chúng ta chuyển sang câu số 3. Ông trái đất mong muốn điều gì? À, chúng ta quan sát vào đoạn cuối cùng. Ta biết được ngay. Hãy giúp ta nhé bắt đầu từ những việc nhỏ thôi như khóa một vòi nước không dùng đến hay tắt bớt một bóng đèn à đấy cô sẽ giúp các bạn trả lời lại như sau câu hỏi số 3 ông trái đất muốn các bạn giúp mình bằng cách bắt đầu từ những việc nhỏ nhất khóa vòi nước không dùng đến tắt bớt bóng đèn vân vân rồi vậy là cô đã giúp các bạn trả lời xong câu hỏi số 3 rồi đấy Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 4. Sắp xếp các ý dưới đây theo đúng trình tự của nội dung bức thư. À các bạn, vừa chúng ta đọc và tìm hiểu phân tích, chúng ta biết được nội dung của bức thư gồm 3 phần đúng không? Các em nhìn này, lời kêu cứu của trái đất. Này, tình trạng hiện nay của trái đất. Thứ ba, nguyên nhân làm trái đất ô nhiễm. Vậy cô sẽ sắp xếp giúp các bạn như sau. Trình tự nội dung của bức thư là một là tình trạng hiện nay của trái đất và thứ hai là nguyên nhân làm cho trái đất ô nhiễm và thứ ba là lời kêu cứu của trái đất được chưa nhỉ vậy là cô đã giúp các bạn trả lời xong câu hỏi số 4 rồi đấy các bạn là đánh dấu vào cho cô được chưa nào cô nhắc lại trình tự nội dung của bức thư là một là tình trạng hiện nay của trái đất đây chính là khối thứ nhất này thứ hai nguyên nhân làm cho trái đất bị ô nhiễm đây là thứ hai đoạn thứ hai và đoạn thứ ba là lời kêu cứu của trái đất được chưa nhỉ đấy rồi chúng ta tiếp tục chuyển sang câu số 5 theo em em có suy nghĩ gì khi đọc bức thư của ông trái đất à vậy thì suy nghĩ của em nhé đó là em đã thấy được sự nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường khiến trái đất chịu nhiều tổn hại, ảnh hưởng đến cuộc sống nhân loại mà nguyên nhân chính thuộc về con người. Nhận thức được trách nhiệm của bản thân là cần phải bảo vệ và giữ gìn trái đất xanh, sạch và đẹp. Được chưa nhỉ? Vậy cô sẽ nhắc lại câu số 5. Em có suy nghĩ gì khi đọc bức thư của ông trái đất. Vậy thì suy nghĩ của em khi đọc bức thư của ông trái đất là em thấy được sự nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường khiến trái đất chịu nhiều tổn hại, ảnh hưởng đến cuộc sống nhân loại mà nguyên nhân chính lại thuộc về con người. Nhận thức được trách nhiệm của bản thân cần phải bảo vệ và giữ gìn trái đất xanh, sạch, đẹp. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta đã kết thúc tiết đọc ở đây chúng ta chuyển sang tiết tiếp theo đó là tiết nói và nghe em nhìn cho cô nói và nghe môi trường của chúng ta các bạn nhìn cho cô giáo này dựa vào tranh nói về nạn ô nhiễm môi trường các bạn nhìn cho cô giáo dựa vào những bức tranh này chúng ta sẽ nói về nạn ô nhiễm môi trường và gợi ý đó là nạn ô nhiễm gì ô nhiễm đất nước không khí tiếng ồn và chúng ta sẽ nói vì sao xảy ra nạn ô nhiễm đó à cô sẽ giúp các bạn trả lời nhé thứ nhất ví dụ như là ô nhiễm môi trường đất do rác thải sinh hoạt rác thải sinh hoạt của con người sử dụng quá nhiều chất khó phân hủy như là túi ni lông túi ni lông rác thải nhựa thủy tinh vân vân được chưa nhỉ nha cô sẽ nói nhắc lại cho các bạn nhìn vào bức tranh số 1 này đó là ô nhiễm môi trường đó, do rác thải sinh hoạt con người sử dụng quá nhiều chất khó phân hủy như là túi ni lông rác thải nhựa vân vân bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bức tranh số 2 các em nhìn thấy cô giáo đó là ô nhiễm môi trường nước được chưa nhỉ ô nhiễm môi trường nước do con người xử lý rác thải không đúng cách vứt trực tiếp ra sông hồ suối vân vân đó là bức tranh số 2 bức tranh số 3 đó là ô nhiễm không khí các bạn nhìn những cái ô tô này xả khói ra ngoài môi trường này ô nhiễm không khí ô nhiễm không khí do con người thải ra quá nhiều chất gây ô nhiễm như khói bụi các loại xe khí thải nhà máy xí nghiệp chưa qua xử lý vậy thì đó là ô nhiễm không khí các bạn ạ vậy cô và các em cùng nói với nhau và cô và các em cùng nói với nhau này và các bạn tập nói với nhau về những bức tranh này nhé đó là ô nhiễm môi trường đất ô nhiễm môi trường nước và ô nhiễm không khí đấy nhỉ đấy các bạn nhìn thấy chưa rồi nhá các em sẽ trao đổi nói với nhau bây giờ sang chuyển sang bài tập 2 trao đổi với bạn về hậu quả của một nạn ô nhiễm môi trường mà em đã nói ở bài tập 1 em cô sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi này như sau ví dụ hậu quả của ô nhiễm môi trường nước nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống của các sinh vật trên trái đất. Cây cỏ khô héo, các loài động vật bị nhiễm độc hoặc mắc kẹt, không thể tự thoát ra được. Nhớ nhỉ? Đấy, các bạn thấy đấy. Ví dụ hậu quả của mối, ô nhiễm môi trường nước nha, Ừ. Ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống của các sinh vật trên trái đất này. Cây cỏ không khô héo này, rồi các loài động vật bị nhiễm độc nặng này, hoặc mắc kẹt này, và thế và không thể tự thoát ra được và đấy được là, khi những chú cá mà ăn phải rác thải túi ni lông thì là nguy cơ bị tử vong rất là cao và không bị vì trong ruột không thể tiêu hủy được các em ạ phân hủy được tiếp theo nó ảnh hưởng đến sức khỏe của con người là nguyên nhân gây ra các bệnh về thần kinh sắc tố da tim mạch đường ruột thậm chí là ung thư hậu quả của ô nhiễm môi trường nước đấy em ạ rồi thứ ba nó gây tổn hại rất lớn cho nền kinh tế cần nhiều nhân lực máy móc tiên tiến để xử lý và ngăn ngừa ô nhiễm khiến chi phí tăng cao được chưa nhỉ vậy thì đây chính là phần trao đổi cô và các em đã làm xong rồi đấy bây giờ chúng ta chuyển sang tiết tiếp theo đó là tiết viết nghe viết Em nghĩ về trái đất của tác giả Nguyễn Lam Thắng. Chúng ta đọc bài thơ này một lượt nhé. Em vươn vai đứng dậy, trái đất đã xanh rồi. Giữa biêng biếc mây trời, tiếng chim vui ngọt quá, quàng khăn xanh biển cả, khoác áo thơm hương rừng, trái đất mang trên lưng những đứa con của đất như ban mai nắng ấm, lung linh bờ thảo nguyên, hãy giữ được bình yên cho hoa thơm thơm mãi à, đối với phần tự viết này nghe viết thì các em có thể tự viết là vở của mình lưu ý cho cô là viết đúng đẹp đều và đặc biệt phải đúng chính tả nhé khi chúng ta viết xong thì đưa cho bố mẹ kiểm tra lại các em đồng ý chứ nào nhớ cho cô giữa các khổ thơ chúng ta phải cách ra một ô được nghe nhỉ ở đây có ba khổ đúng không giữa khổ thơ chúng ta cách ra một một dòng nhé cho đẹp được chứ nhỉ còn đầu mỗi một dòng thơ chúng ta nhớ phải viết hoa vậy phần này các bạn sẽ tự thực hiện cô tin chắc rằng các bạn nhỏ của cô thực hiện phần này rất tốt đấy được chưa nào Bây giờ các em mở sách giáo khoa trang 123 ra cho cô nào Bài tập 2 Chọn từ ngữ Chọn từ phù hợp với mỗi lời giải nghĩa dưới đây em nhìn cho cô này ở đây người ta cho ba từ rành dành và dành các bạn nhìn cho cô đó dùng r g và di thứ nhất cất đi hoặc giữ lại một thứ gì đó cho người khác thứ hai biết rõ rất thành thạo và thứ ba cố dùng sức để lấy về được cho mình hoặc cố gắng để đạt được cho mình để đạt được để đạt cho được ấy được chưa nào bây giờ nhá cô sẽ giúp các bạn này chúng ta nối này thứ nhất đó là cất đi hoặc giữ lại một thứ gì đó cho người khác ta chọn dành đó là dành giờ được chưa nào tiếp theo biết biết rõ và rất thành thạo đó là rành và cuối cùng cố dùng sức để lấy về được cho mình hoặc là cố gắng để đạt cho được đó là rành như nào vậy các bạn phải nối lại cho cô nhé và điền vào được chưa rồi bài tập tiếp theo đó là bài tập 3 kèm nhìn vào bài tập 3 cho cô nhé làm bài tập A hoặc B câu A chọn R, G hoặc z thay cho ô vuông. À, cô điền luôn. Các bạn nhìn này. Rừng xa z nhá. À. Có thể cô dùng nối để chúng ta nhìn đấy. Có nhiều loài thực vật quý hiếm. À, thứ hai, giải ngân hà. Chúng ta điền giờ. Giải ngân hà sáng lấp lánh trên bầu trời đêm thứ ba suối chảy róc rách và ta điền r đêm ngày suối chảy róc rách đêm ngày tiếp theo xương răng ta điền gì? À, mờ trên đỉnh núi ở đây cô đã điền bên đây rồi cô đọc lại hết nhá rừng già có nhiều loài thực vật quý hiếm B. Tiếp theo này, thứ hai, giải ngân hà sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Suối róc rách, suối chảy róc rách đêm ngày. Sương răng mờ trên đỉnh núi. Đó là phần A. Chúng ta chuyển sang 3B nhé. Chọn dấu hỏi hoặc dấu ngã cho chữ in đậm. các em nhìn cho cô giáo này. Đây có những chữ in đậm và chúng ta cô sẽ đọc đoạn văn và cô sẽ điền luôn nhé ở đây các em nhìn cho cô giáo này rồi đầu tiên ta dùng từ câu hỏi Thảo Nguyên là một vùng đất rộng lớn được phủ kín ta dòng dấu hỏi bởi lớp cỏ xanh mượt vậy ta dùng dấu hỏi nhiều loài động vật là cư dân của nơi đây như chim sẻ ta dùng dấu hỏi chuột thỏ ta dùng dấu hỏi hươu cao cổ ta dùng dấu hỏi nếu bạn muốn đi dã ngoại ta được điền dấu ngã thì đồng cỏ là một lựa chọn tuyệt vời còn gì vui bằng khi được chạy nhảy ta dùng dấu hỏi. Trên thảm cỏ xanh như ngọc ta dùng dấu hỏi các bạn ạ. Rồi, vậy là cô đã giúp bạn trả lời xong rồi đấy. Bây giờ cô sẽ đọc lại toàn bộ đoạn văn như sau. Thảo Nguyên là một vùng đất rộng lớn, được phủ kín bởi lớp cỏ xanh mượt. Nhiều loài động vật là cư dân của nơi đây như chim sẻ, chuột, thỏ, hươu cao cổ. Nếu bạn muốn đi dã ngoại thì đông cỏ là một lựa chọn tuyệt vời. Còn gì vui bằng khi được chạy nhảy trên thảm cỏ xanh như ngọc. Theo từ điển bách khoa toàn thư đầu tiên của tôi. À, các bạn tự điền ở cho cô nhé. Bây giờ chúng ta đi vào phần cuối cùng đó là phần vận dụng. Trao đổi với người thân về hiện tượng ô nhiễm môi trường ở địa phương em nguyên nhân của hiện tượng ô nhiễm ô nhiễm đó đấy ví dụ như là cô gợi ý luôn nhé hiện tượng ô nhiễm môi trường ở địa phương em ví dụ như là dòng sông chạy qua đoạn địa em chuyển màu đen nước đục và có mùi khó chịu nguyên nhân của hiện tượng ô nhiễm này đó là nước thải sinh hoạt từ các gia đình xả trực tiếp ra sông làm thay đổi môi trường sống và dẫn đến cái chết của các loài sinh vật thứ hai là xác sinh vật xác sinh vật không được xử lý kịp thời dẫn đến phân hủy để khiến nước sông bị ô nhiễm thứ ba là vứt xả rác mưa bãi xuống lòng sông đấy nhỉ rồi ngoài ra các em sẽ có trao đổi thêm với bố mẹ về với người thân về hiện tượng ô nhiễm và nguyên nhân của hiện, hiện tượng ô nhiễm môi trường nơi em sinh sống nhé bài học của cô đến đây là kết thúc rồi chúc các bạn học thật là tốt các em nhớ các em nhớ đăng ký kênh của cô